Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tiệm bánh mộc Thì hôm nay đây mình sẽ hướng dẫn với các bạn làm một món bánh à, giảm cân uh, Rất là được nhiều người ưa chuộng hiện nay đó chính là món à, granola Thì granola được chia ra làm hai loại đó là granola thường và granola dạng thanh Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món granola dạng thanh ạ Thì ở đây mình đã chuẩn bị các nguyên liệu Thì à, mình có các nguyên liệu là Đầu tiên ở đây là mình sử dụng hạt hạnh nhân Hạt hạnh nhân thì mình đã đã đã thái nhỏ ra này tức là mình thái không không phải nhỏ quá đâu mình thái để cho nó vừa phải khi mà mình cho lên thanh ấy, thì nó sẽ dễ kết dính vào nhau hơn thì đầu tiên là hạnh nhân thì mình đã thái nhỏ này sau đó là hạt điều ở đây mình có hạt điều à, hạt bí và hạt dưa à, có gạo nứt gạo nứt này là dạng gạo nứt mà đã được rang lên giống kiểu như bọc ấy ạ và đây một thành phần không thể thiếu đó chính là yến mạch Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm ờ, mứt trái cây Thường thì ờ, các bạn có thể sử dụng ờ, mứt mơ hoặc là nho khô Nhưng ở đây mình thích cái vị chua chua của kiwi nên mình sử dụng mứt kiwi Nó là dạng trái cây sấy chứ không phải mứt ạ, à, dạng trái cây sấy à, à, Mình sử dụng kiwi để cho nó có hơi vị chua chua, nó khỏi ngấy á à, Mình có thêm bột quế, bột quế này mình cho vào để cho nó dậy cái mùi thơm Quế kết hợp với mật ong, rất là thơm luôn ạ Ờ, mình có dầu ô liu và mật ong thì à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết à, bước làm ạ à, đầu tiên thì bây giờ mình sẽ cho từng loại nguyên liệu này vào mình sao cho giòn lên ạ à, ở đây mình sẽ cho các loại hạt vào mình sao trước sau đó là mình sao đến à, yếm mạch thì à, đầu tiên mình sẽ bật bếp lên ạ các bạn lưu ý khi mà sao thì các bạn để lửa vừa thôi ạ không để lửa to quá nếu không thì à, không thì sẽ bị à, rất là nhanh cháy á đó mình cho các cái loại hạt vào mình sao một lần luôn ạ à, các bạn rang đến khi mà các bạn ngửi thấy mùi thơm thì các bạn có thể tắt bếp ạ Đó. rang nó cũng không lâu đâu chỉ khoảng 5 phút thôi ạ 5 đến 10 phút là cái hỗn hợp của chúng ta khi mà những cái hạt này được rang lên ấy, nó dậy mùi rất là thơm ạ sau khi mà rang hạt xong thì mình sẽ bỏ hạt sang một cái um, thau và mình sẽ đi rang uh, đến uh, yếm mạch ạ tiếp tục cho yếm mạch vào ạ cũng tương tự như vậy mình rang cho mình bật bếp và rang đến khi là giòn lên ạ khi mà chúng ta rang cái mạch đã gần được thì bây giờ mình sẽ cho thêm bột quế vào ạ mình cho vừa đủ để dậy mùi thơm thôi ạ sau khi rang xong thì mình à, tắt bếp ạ bây giờ mình sẽ cho à, yến mạch này ra cùng với lại à, hỗn hợp ngũ cốc Bây giờ mình sẽ cho mật ong và dầu ô liu vào mình đun lên ạ. Bây giờ mình sẽ cho mật ong và dầu vào Xong sau đó mình sẽ bật bếp và đun sôi lên ạ sau khi mà hỗn hợp đã sôi như này thì bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp ạ bây giờ mình sẽ cho gạo nứt vào cùng với lại hỗn hợp hạt bây giờ mình đảo đều lên đó mình cho hỗn hợp à, dầu của mật ong vào sau đó để cho hỗn hợp nguội bớt rồi mình sẽ cho cái mứt trái cây kia vào ạ bây giờ sau khi mà hỗn hợp đã nguội thì mình sẽ cho mứt trái cây vào mình mình trộn đều lên ạ sau khi mà trộn đều lên thì bây giờ chúng ta sẽ cho ra khay để đem đi nướng á. bây giờ chúng ta sẽ cho hỗn hợp ra khay để đem đi nướng thì mình sẽ đem đi à, nướng ở nhiệt độ đi sấy ở nhiệt độ 120 độ trong khoảng thời gian là một tiếng ạ. Bây giờ thì mình sẽ đem ra để sấy ạ. À, sau khi mà set up lò nướng, lò nướng đã lên đúng với lạnh nhiệt độ mình set up, bây giờ mình sẽ cho bánh vào trong à, lò ạ. sau khi mà đã nướng xong được một tiếng thì à, bây giờ mình sẽ lấy bánh ra và cho bánh vào trong tủ lạnh để cho bánh mát lại đông lại à, cứng lại thì nó sẽ dễ à, cắt hơn thì à, mình sẽ bỏ vào trong tủ lạnh để lát nữa mình à, lấy ra mình cắt ạ ở đây thì à, bánh sau khi mà mình để tủ lạnh nó đã cứng lại rồi thì bây giờ mình sẽ đem ra và cắt ạ đây bây giờ mình sẽ cắt sẽ để xuống um, dưới này cắt cho nó tại vì cái miếng này nó hơi to Đây, mình sẽ cắt dao các bạn lưu ý là các bạn phải dùng dao thứ nhất là sắc và thứ hai là dao mỏng nhé ạ thì à, bây giờ sau khi mà mình đã cắt bánh xong như thế này thì mình sẽ cho ra uh, ra ngoài và mình cho vào trong túi sau đó thì hàn miệng lại để cho bánh bảo quản thật lâu ạ ờ, video của mình đến đây là kết thúc xin à, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn